Thưa quý vị và các bạn, tuyển Việt Nam và những miếng ghép lạc nhịp Chỉ cầm hòa Singapore ở sân khách những phương án xoay tua của huấn luyện viên Park Hang-seo không thực sự ấn tượng Để lại băn khoăn về sự ăn khớp của lực lượng dự phòng Tuyển Việt Nam sau hai trận đầu tiên ở bảng B đã có 6 điểm trọn vẹn Hiệu số khá cao là cộng 9 Và đặc biệt là vượt qua chướng ngại vật lớn nhất là Malaysia Điều kiện đó thật sự thuận lợi để thầy Bắc chủ động đưa ra nhiều toán tính Singapore chắc chắn là không phải đối thủ dễ chơi. Nhưng đó lại là một thử thách xứng tầm để nhà cầm quân Hàn Quốc lắp ghép những quân bài khác mà ông đang có. Khi đội hình B xuất trận Vậy là sau với trận gặp Malaysia, tuyển Việt Nam xuất phát với hai trung vệ mới là Nguyễn Thanh Bình và Bùi Tiến Dũng. Hai tiền đạo mới là Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Văn Quyết. Hai cầu thủ chạy cánh mới là Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh. Và hai tiền vệ mới là Nguyễn Tuấn Anh và Châu Ngọc Quang. Bốn cái tên cuối cùng mà chúng ta vừa kể là những sản phẩm còn sót lại của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, một thời đã từng là xương sống của các đội tuyển. Nhưng nay đã may một khá nhiều. Tuấn Anh thực tế rất khó cạnh tranh cùng với Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hằng Đức. Ngọc Quang thì chưa bao giờ là một lựa chọn hàng đầu. Ông Bắc thời gian gần đây cũng không còn nhiều ưu tiên sử dụng đôi cánh là Hồng Duy, Văn Thanh. Và bây giờ là cơ hội hiếm hoi để ông đánh giá lại sự phù hợp của họ. Tiếc rằng là những thay đổi của ông không mang lại hiệu quả như mong đợi. Một phần do đối thủ Singapore chuẩn bị quá tốt cho thế trận phòng ngự ở trận này. Phần khác, do mặt sân cỏ nhân tạo cản trở chúng ta trong các pha khống chế, ban truyền hoặc là di chuyển ở tốc độ cao. Nhưng nguyên nhân tự thân vẫn là lớn nhất. Các cầu thủ của Việt Nam vẫn chưa đủ nhuyễn để biến những ưu thế kiểm soát bóng trở thành cơ hội và bàn thắng. Văn Quyết là một người thường xuyên chơi phủi ở sân cỏ nhân tạo. Anh không gặp vấn đề gì với độ nảy của trái bóng Nhưng lại va phải các trung vệ rất tập trung của đối phương Cho nên không thể cài đè, nhà ngược hay là làm tường Tuấn Hải thì không phải mẫu tiền đạo sở trường đá quay lưng lại không thành đối bạn Anh ưa thích khoảng trống bằng cắt đón những đường xẻ bóng từ biên Nhưng điều đó không đến từ Văn Thanh hay là ông Duy được Để đối phó với hàng rào phòng ngự có chiều sâu của Singapore Tuyển Việt Nam dùng hai giải pháp đó là sút xa và tận dụng tình huống cố định nhưng trong hiệp 1, nhân sự của thầy Park không đủ chiều cao để áp đảo đối thủ trên không và cũng chẳng có khe hở nào để sút. Tuấn Anh chưa kịp để lại dấu nào đáng kể. Còn cú ra chân hiếm hoi của Hồng Dũng thì vẫn không thoát khỏi tầm khống chế của thủ môn dày dặn Hassan Sunni. Và sự trở lại của đội hình A. Ông Park chỉ kiên nhẫn trong 45 phút với màn trình diễn nghèo nàn của các học trò. Đến phút thứ 46, ông đã thay vào sân Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức Phút thứ 58 đến lượt Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức. Tuyển Việt Nam có hơn nửa giờ đồng hồ để chơi bằng đội hình mạnh nhất của mình, ít nhất là ở khía cạnh tấn công. Singapore gần như là chỉ tập trung để phòng ngự, cho nên ông Park cũng khỏi bận tâm lo cho tiến dưới của tuyển Việt Nam. Mọi điều chỉnh được dồn vào hàng công. Ngay cả khi Hồ Tấn Tài thay thế Vũ Văn Thanh cũng đã dính thẻ vàng. Đó cũng là một phương án gây sức ép ở biên giáo giết. Nhưng đổi lại thì chúng ta có gì? Một điểm sáng duy nhất đó là cú sút xa của Hoàng Đức. Bóng dội cột dọc trong tình huống hiếm hoi, hai cầu thủ đánh chặn phía Singapore không hiểu ý nhau, cùng lùi và lộ ra khoảng trống. Còn lại chỉ còn là những cơ hội không rõ rệt và nhanh chóng vượt qua. Thứ mà hiển hiện rõ nhất ở Jalan Besa tối qua đó là một Singapore chủ động trong việc giữ thành. Còn tuyển Việt Nam tấn công tuyệt vọng vì mất nhịp. Nhịp của trận đấu không phải là thứ mà cứ nhân lực mạnh mẽ là sẽ tạo ra được. Nó phải được xây dựng xuyên suốt từ đầu trận Dựa trên sự ăn ý Mềm mại của các vị trí trên sân Khi đã không có cái nhịp đó Thì kể cả những Hoàng Đức, Quang Hải Là các chuyên gia giữ phách Nhưng vào sân giữa chừng cũng khó để giúp đồng đội vận hành Thế nên cũng đừng quá thất vọng khi Tiến Linh chẳng thể có một cú đánh đầu chống đích. Phan Văn Đức chỉ xách xe chạy vào ngoài. Hay là cặp đôi Hải Đức không tìm thấy nhau một lần nào như đã từng làm chết lặng Malaysia. Người Singapore kỷ luật và nhẫn nại đã lấy đi của chúng ta cả sự chính xác lẫn sự thăng hoa. Chúng ta vì thế cũng nên dành sự tôn trọng cho đối thủ bên cạnh tự vấn năng lực của mình. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2023, trong trận gặp Myanmar, đó sẽ là cơ hội cuối để thầy Park tìm thêm những phương án B hoặc xa hơn nữa cho tuyển Việt Nam trước khi AFF Cup bước vào bán kết. Chúng ta đang nắm trong tay lợi thế 10-10 để qua vòng bảng. Nhưng bài toán lực lượng và các miếng đánh dự phòng chắc chắn là sẽ khiến huấn luyện viên Park Hang-seo không thể ngồi yên được. Với trận hòa 0-0 này, thầy Park đã xác lập cột mốc đáng quên trong sự nghiệp. Vị thuyền trưởng 65 tuổi chưa thể giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup. Tại AFF Cup 18, Việt Nam hòa 0-0 với Myanmar ở lượt trận thứ 3. Trong khi đó, tại AFF Cup 2020, Việt Nam cũng hòa 0-0 với Indonesia. Cũng vì trận hòa với Indonesia ở AFF Cup 2020, Việt Nam đã mất ngôi đầu bảng, dẫn đến phải gặp Thái Lan sớm ở bán kết và bị loại. Khi được hỏi rằng liệu ông có lo lắng điều đó sẽ lặp lại hay không, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc khẳng định không cần lo lắng cho việc đó. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nhận định có thể cầu thủ Singapore đã quen với sân cỏ nhân tạo cho nên họ dễ dàng hơn trong việc triển khai lối chơi. Vậy thì kịch bản để tuyển Việt Nam đi tiếp tại AFF Cup 2022 là gì? Ở bảng B, Tấm vé đi tiếp chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa ba đội tuyển là Việt Nam, Singapore và Malaysia. Lào đã đá đủ 4 trận và Myanmar đã đá 3 trận, chắc chắn bị loại khi mới chỉ có một điểm. Tuyển Việt Nam đã có hai chiến thắng, một trận hòa, giành được 7 điểm, bằng thành tích với Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo xếp trên Singapore nhờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bại là cộng 9 so với cộng 3. Trong khi đó thì Malaysia có 6 điểm. Ở lượt trận cuối, tuyển Việt Nam sẽ gặp Myanmar còn Malaysia đối đầu trực tiếp với Singapore. Nếu đánh bại Malaysia, tuyển Việt Nam chắc chắn đi tiếp với 9 điểm trong tay. Lúc này, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ chiếm ngôi đầu nếu Singapore mất điểm trước Malaysia. Tuyển Việt Nam mất ngôi đầu khi Singapore thắng Malaysia rất đậm. Ví dụ là nếu tuyển Việt Nam thắng 1-0 thì Singapore phải thắng đến 8-0 để chiếm ngôi đầu. Nếu hòa Myanmar, tuyển Việt Nam có 8 điểm, vẫn chắc chắn đi tiếp. Lúc này nếu cặp đấu Malaysia-Singapore có kết quả thắng bại, tuyển Việt Nam sẽ đứng nhì bảng. Nếu hai đội chơi điểm, tuyển Việt Nam đứng nhất bảng. Nếu để thua Myanmar, tuyển Việt Nam sáng cờ đi tiếp với 7 điểm. Nếu Malaysia mất điểm trước Singapore, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ vào bán kết. Và cần nhiều điều kiện cùng lúc xảy ra để tuyển Việt Nam bị loại. Ví dụ như là về mặt kết quả, tuyển Việt Nam để thua Myanmar và Malaysia thắng Singapore. Đồng thời hiệu số bàn thắng bại của tuyển Việt Nam phải thấp hơn Singapore sau lượt đấu cuối. Ví dụ là nếu tuyển Việt Nam thua 0-8, Malaysia thắng 1-0, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ bị loại. Lúc đó thì tuyển Việt Nam và Singapore có cùng chung 7 điểm, nhưng Singapore đi tiếp nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn là cộng 2 so với cộng 1. Lúc này thì đội đầu bảng B là Malaysia với 9 điểm. Ngay cả khi thua Myanmar 0-5, tuyển Việt Nam vẫn chắc chắn giành vé vào bán kết. Còn nếu thua 0-6